Xin chào tất cả anh em, những anh em nào đang ờ, đam mê và có nhu cầu ờ, tìm hiểu cũng như là muốn sử dụng những cái bộ hột tài xỉu mà thứ nhất là hoàn toàn không tang, thứ hai nữa là khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu đi theo ý của mình thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 44 44 hoặc là 0945 244 662 hoặc là anh em có thể ờ, kết bạn Zalo với tôi qua một trong hai số này thì tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em và qua đây tôi xin giới thiệu với tất cả anh em cũng như bà con đang ờ, đam mê về tài xỉu nói uh, chung hoặc là xí ngầu cũng thế thì chúng ta khi đi lắc tài xỉu cần lựa chọn cho nhìn mình những cái bộ hột nắp chén dĩa hoàn toàn không tang thì mới có thể là lắc để ăn thua với làng được trước hết không tang là như thế nào nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường bao cho anh em soi dọi đèn này thử nước muối cục hít và còn một điều nữa là khi lắc chúng ta có thể điều chỉnh cho hột đi theo ý muốn của mình đấy là những cái đồ ờ, bộ đồ tài xỉu hay là xí ngầu mà bà con cũng như tất cả anh em đang có nhu cầu tìm hiểu và đang có nhu cầu mua thì qua đây tôi xin giới thiệu với anh em cũng như là bà con cái bộ hột tài xỉu tam sắc thứ nhất là tôi xin giải thích về cái tên của nó tại sao gọi là hột tài xỉu tam sắc bây giờ tôi sẽ để ba cái mặt tam này đó để ba cái mặt tam và để cùng chiều cho tất cả chúng ta xem cái sự khác biệt của nó nếu như trong tay của anh em hoặc của bà con bây giờ có một cái bộ hột nghệ hoa bình thường thì chúng ta có thể so sánh cái hột nghệ hoa hột uh, chợ bình thường ấy thì cái con tam này nó sẽ nằm phần ờ, cạnh huyền còn nó sẽ nằm đối diện với lại cái ờ, bộ hột mà tôi đang giới thiệu với tất cả bà con cũng như anh em đây con tam của bên tôi là nó sẽ nằm chéo giống như cái dấu sắc đây giống như chữ tư vấn này đó thì cái dấu sắc của nó sẽ nằm chéo này còn cái hột nghệ hoa bình thường thì nó sẽ nằm theo dấu huyền thế nên cái tên hột tài xỉu tam sắc này nó là xuất phát từ đó đó là điều thứ nhất điều thứ hai nữa đây nó không phải là hột uh, 14 mà chúng uh, một số cơ sở khác mài xuống mà đây nó là hột do chính uh, tay bên cơ sở chúng tôi làm ra và đây nó là cái hàng độc quyền bên tôi về cái ưu điểm của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì khi lắc bình thường thì chúng ta có thể kéo cầu cũng được ví dụ như là anh em muốn giữ cầu tài cầu xỉu hoặc là lắc cho chén qua lại chén tài chén xỉu cũng được còn về hột thì rất là bóng đẹp bây giờ tránh làm mất thời gian của tất cả anh em cũng như là bà con tôi sẽ lắc cho anh em à, xem vài chén khi chúng ta lắc bình thường hột nó đi rất là đều hoàn toàn không bị lủi hột không bị đâm hột nó sẽ đi chén tài chén xỉu và nếu như bà con cũng như anh em muốn lắc giữ cầu tài cầu xỉu thì vẫn có thể lắc uh, cho kéo cầu được đó như chén trước nó là bao con tam bây giờ tôi lắc chén đầu tiên nó qua tài 553 nó bây giờ lại xuống xỉu 123 này. giờ qua tài 146 tài số 11 và bây giờ nó bị phản một chén này nó bị phản uh, 552 nó nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu tam sắc này trường hợp chén phản nó sẽ không có nhiều bởi vì nó chỉ phản chén đầu hoặc là nhiều lắm thì chén thứ hai thôi không có trường hợp là phản như chén thứ ba đó chén trước là 552 chén này đã qua 123 rồi bây giờ lại về 146 bà con cũng như tất cả anh em để ý cái hột này khi đi hột nó rất là khôn nó chỉ đi số 9 10 hoặc 11 12 bởi vì ờ, những cái số này nó đi những số này thì tránh cho tay con người ta sẽ đánh ví dụ người ta đánh ờ, xỉu chủ có đánh số bởi vì bình thường này ờ, khi chúng ta đi lắc tài xỉu này thì những cái số người ta hay đánh số ví dụ như là 78 này là người ta hay đánh hoặc là số 13 14 đó là những cái số mà tay con người ta rất là hay đánh ờ, xỉu chủ cũng như đánh số bây giờ tôi sẽ lắc giữ kéo cầu tài cho anh em xem một chén này hai chén bão tà ngũ ba chén bốn chén này năm năm sáu đúng không ạ bốn bốn năm sáu chén này bây giờ là 466 rồi là 245 tài số 11 335 tiếp tục vẫn là tài số 11 nữa 611 vừa rồi tôi cũng giữ được khoảng 7 ờ, cho đến 8 ờ, chén tài bây giờ tôi đã tiếp tục tôi lắc giữ xỉu 122 một chén 124 hai chén 235 xỉu số 10 ba chén đó. 622 xỉu số 10 tiếp 4 chén 223 vẫn là xỉu 225 tiếp tục vẫn là xỉu nữa Đó, 125 xỉu số 8 136 xỉu số 10 vẫn là 136 chưa đi một hột nào đó, ờ, bây giờ nó phản số 15 456 về cái bộ hột này khi lắc chúng ta có thể kéo cầu tài hoặc cầu xỉu theo ý muốn của mình và bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho tất cả anh em cũng như bà con coi xem đây có phải hột không tang đúng không trước tiên tôi sẽ soi thử hột này hột thì rất là bóng đẹp anh em nhé đó hoàn toàn không có gì dĩa này cũng hoàn toàn bình thường không tang 100% nắp này cũng là cái nắp bóng cuộn đã được tôi ờ, dán một cái lớp băng keo nắp thì rất là đẹp đó là về nắp chén dĩa um, anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em cũng như bà con đã theo dõi cái clip này nếu muốn ờ, biết về những cái thông tin những cái sản phẩm mới hơn mà chúng tôi cơ sở chúng tôi sắp đưa ra thị trường để phục vụ cho bà con cũng như là anh em thì hãy vào đăng ký kênh để biết những sản phẩm mới nhất chào tạm biệt tất cả bà con cũng như anh em